DJ Baby Nắng quá rồi em ơi Không thấy đường chỉnh luôn ha Rồi đi DJ Baby Mình ở Kiên Giang hả em BB mà bác kêu Baby không à Sao em nói kỹ là BB mà kêu BB BB gì BB không anh BB à để về à, anh à, phát youtube chưa nghe chưa nghe <laughs> rồi bi ừ. bi bi ngắn đó hả bi dài hả bi bi dài là mình uh, à, ở thơ luôn hả em dạ, gạch giá gạch bi chuyên biểu à, biểu diễn bản hả dạ cũng đi à, hết luôn chứ rồi đi trai bi bi